đào tiên như trăng rằm sáng soi đêm trường Thần tiên xứ nghệ quan hoàng lực danh trần thủ Người ta ngược xuôi Nam Bắc đi về bốn nước kia dẫu cạn công hoàng ngàn năm vẫn sáng núi kia dẫu mòn đức hoàng vẫn tựa vầng ngọc mai đã thắm tươi màu hồng đệ tử con cầu mong nước kính bái phật tuyến kinh mà lần lỡ điều chi con xin ông hòa phép thần thông xa cho chúng thần mắt chân nặng căn cao số lời xin hoàng cho thỏa lòng mong kế ông tâm thành quan hoàng người đi tâu đôi độ cho thanh đồng suốt đời vạn sự hành đâu đàn dâng lên khúc năm cung dòng âm líu lo anh vàng để lòng hoàng diệt bao niềm vui khi xa chốn nhân gian rồi mà lòng còn luyến đồng cho tiếng ca cùng đàn cho người trần thế chính con bình an bốn phương ơi đền thiêng cảnh đẹp hoa tươi mây trời cũng ngừng trôi Trừ còi tiên thì hoàng trăm mền mà ngàn thương Vì thanh đồng họ thiểu nên hoàng phải Vương vấn vương cõi trần Vương vấn vương 嗯。 nhân tích đức ông mười để dành phần à, cho này người ơi người ơi đừng ngại mà chớ lo cõi tu bể rồng khéo gió tới nơi người ta sống ở mà trên đời tiên nghi dòng bạc chảy để rồi mà làm chi đến cuối cùng cũng chẳng đẹp đến cuối cùng cũng chẳng có đem đi đem đi cũng chẳng để làm gì cho ai cho nên có lộc có tài nhưng sống phải có phúc để hưởng lộc trời ông mười ban cho dòng sông Nam Răng có cạn hết nước Mà ghế họ thiều đây cùng không hết lòng tài Chứ ghế cùng không hết lòng tài hôm đó gian nan vất vả mà quá nhiều từ nay hoàng cho trở lại chứ không kém ai ở trên đời không kém ai ở trên rượu đào xin quan hoàng nhật cho say đây chén rượu đào xin quan hoàng nhất cho say thơ chi thơ để hoàng ngây ngây ngất lòng hoàng mười vần chân trời không đâu khang trang và lịch sử bằng bản điện hôm nay ông ngủ đồng bản điện đây cầu bơn thì là tới lắng hoàng người là tới lắng hoàng trên trời thì đẹp nhất có áng vẫn bàn đền hôm nay đẹp nhất thì chỉ có bóng quan hoàng người có bóng quan hoàng người hoàng người ngừ đồng mặc áo màu vàng anh hôm nay ông ngừ đồng mặc áo màu vàng anh trần tham bố ai mà hòa được bức xanh hôm nay ông ngự đồng chữ bức xanh hôm nay ông ngự đồng hỏi chẳng chẳng bao nhiêu tuổi mà chẳng ra đường đỏ chẳng bao mà chẳng già Chứ bóng quan hoàng đi bao nhiêu tuổi Mà vẫn hào hoa như ngày nào Vẫn hào hoa như ngày nào Lại hỏi nó Nói bao nhiêu tuổi mà non cao Non bao tuổi mà non đi cao chứ bóng quan hoàng ni bao nhiêu tuổi mà đứng thanh tao hơn thì người đứng cười đúng đó xem thơ rồi lại vỗ tay cười hỏi rằng các con ấy có nhiều đức hoàng mười ở tỉnh nghệ lệnh xa lệnh sai thập nhị các cô tiên nàng quân ni là áo lượt dịu dàng mà bước ra đầu lược hàm chân dần đôi vâng hài cô cả dân ông cứu ngựa cô nàng đôi châu cứ đầy với lòng hoang thọ theo anh ba còn đôi cô múa lượn nở bài bông mười hai các cô tiên nữ hầu giả đôi bên ông rõ ràng sẽ áng mây vàng trên thượng thiên sẽ áng mây vàng cưỡi còn sức đỏ rước hoàng về